Số 310 Kinh Đại Bảo Tích Quyển 29 Hán dịch đời Đại Đường Tâm Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Pháp Hội 10 Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Tôi nghe như vậy, một thỏa nọ Đức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quật cùng với 800 vị Đại Bồ Tỳ Kheo và 42.000 vị Đại Bồ Tát. bây giờ, có vị Bồ Tát tên Vô Cấu Tạng, cùng chúng Bồ Tát chính muôn 2.000 vị cung kính vây quanh, từ hư không đến. Đức Thế Tôn liền bảo đại chúng. Các Bồ Tát ấy được Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh khuyến cáo đến thế giới ta bà này, để được nghe ta giảng dạy pháp môn phổ nhập bất tư nghị. Các Bồ Tát khác cũng sẽ đến họp. Đức Thế Tôn tuyên bố xong, các chúng Bồ Tát đông vô lượng vô biên ở các cõi khác và cõi này đều đến núi Kỳ Sa Quật đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một phía. Bồ Tát vô cấu tạng tay cầm hoa sen bằng bảy báu ngàn cánh, đến chỗ Đức Như Lai đã mặc lại sắc chân Phật mà bạch. Bạch Thế Tôn, Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh, sai con mang hoa báu này khiêng lên Đức Thế Tôn. Như Lai ân cần thăm hỏi Thế Tôn, vô lượng ít bệnh, ít não, khỏe mạnh an vui. Bạch xong, Bồ Tát vô cấu tạng liền bay lên hư không, ngồi kiết già. Lúc đó Bồ Tát văn thù sẽ lợi rời chỗ ngồi để hở vai áo bên phải, quỳ gối phải cung kính chắp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn. Con nhớ thuở xa xưa đã từng nghe Đức Phổ Đăng Phật nói pháp môn Phổ Nhập Bất Tư Nghị. Lúc ấy con được 8.400 ức na tha ta muội lại biết được 77 môn ức na tha ta muội Lành thay Đức Thế Tôn, mong Thế Tôn xót thương thì các Bồ Tát mà dạy pháp môn ấy. Đức, Đức Phật dạy, Này văn thù sẽ lợi, nay ông lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho. Bồ Tát văn thù sẽ lợi bạch, Vâng, Bạch Thế Tôn, con xin được nghe. Đức Phật dạy, Này văn thù sẽ lợi, nếu các Bồ Tát muốn học Pháp ấy thì phải tu tập các môn ta muội Đó là sắc tướng ta muội thanh tướng ta muội hương tướng ta muội vị tướng ta muội xúc tướng ta muội ý giới ta muội nam tướng ta muội nữ tướng ta muội đồng nam tướng ta muội đồng nữ tướng ta muội thiên tướng ta muội long tướng ta muội dạ xoa tướng ta muội cà thấp bài tướng tam muội la tướng ta muội Ca lâu la tướng tam muội, khẩn la la tướng tam muội, ma hồ la già tướng tam muội, địa ngục tướng tam muội, súc sơn tướng tam muội, di ma la giới tam muội, tham tướng tam muội, sân tướng tam muội, si tướng tam muội, bất thiện pháp tam muội, thiện pháp tam muội, hữu vi tam muội, vô vi tam muội. Này văn thù sẽ lợi nơi các tam muội ấy nếu các Bồ Tát khéo thông đạt thì đã tu học pháp ấy. Này văn thù sẽ lợi thế nào gọi là sắc tướng tam muội? Thế Tôn liền nói cả rằng quán sắc như đóng bọt, nó không có chắc thật, vì chẳng nắm giữ được, đó tên sắc tam muội. Lại nữa này Văn Thù sẽ lợi, thế nào gọi là thanh tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, quán thanh như âm vang, tánh nó chẳng nắm bắt, các pháp cũng như vậy, không tướng không sai biệt, biết rõ đều tịch tỉnh, đó tên thanh tam muội. Lại nữa này Văn Thù sẽ lợi, thế nào gọi là hương tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ rằng, dù là trăm ngàn kiếp, thường ngửi các thứ hương, như biển nạp các dòng mà không hề chán đủ. Hương ấy nếu là thật, lẽ ra phải đầy đủ, chỉ có tên gọi giả, kỳ thật chẳng nắm bắt, do không thể giữ được. Mũi cũng không thật có, biết rõ tánh không tịch, đó tên hương ta mũi. <clears throat> Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào gọi là vị tướng ta mũi Thế Tôn liền nói kể rằng, lưỡi kia chỗ đấy biết, mặn, chua các thứ vị đều từ các duyên sinh, tánh nó không thật có. Nếu biết được như vậy, nhân duyên hòa hợp khởi, biết nghĩa chẳng nghĩ bàn, đó tên vị ta muội. là nữa này văn thù trả lời, thế nào gọi là xúc tướng ta muội? Thế Tôn liền nói kệ, chỉ có xúc, chỉ có tên gọi, tánh nói chẳng nắm bắt. Mệnh trơn ấm các pháp đều từ các duyên sinh, nếu biết được xúc tánh, nhân duyên, hòa hợp khởi, rốt ráo không thật có, đó tên xúc tam muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi Thế nào gọi là ý giới tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, dù họp cả đại thiên, vô lượng các chúng sinh, nhất tâm cùng suy tìm, ý giới chẳng nắm bắt. Chẳng ở trong hay ngoài, cũng chẳng thể tu tập, chỉ dùng những giả danh gọi là có các tướng. Dường như là huyển hóa, không trụ không xứ sở, biết rõ tánh nó tánh không, đó tên ý tá muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào quả là nam tướng tá muội. Thế tôn liền nói kệ, tự cho mình nam tử, thấy kia là nữ nhân, do tâm phân biệt này mà sinh lòng ái dục, lòng dục không thật có, tâm tướng chẳng nắm bắt, do vì vọng phân biệt, nơi thân tưởng là nam, trong ấy thật không nam, ta nói như bóng nắng, biết nam tướng là không, đó tên nam ta muội lại nữa này văn thù sẽ lợi. Thế nào gọi là nữ tướng tá muội Thế Tôn liền nói kệ. Bốn đại giả làm nữ, trong ấy không thật có, lòng phàm phu mê hoặc, nắm lấy cho là thật. Nữ nhân như huyễn hóa, người ngu chẳng biết được, vì vọng thấy nữ tướng mà sinh lòng nhiễm trước. Ví như huyễn hóa nữ, mà chẳng thật nữ nhân, kẻ vô trí mê hoặc bèn sinh tưởng dục ái, Biết rõ như vậy rồi, tất cả nữ không tướng, tướng nữ đều vắng bạc. Đó tên nữ tam muội. Lại nữ này văn thù sẽ lợi. Thế nào gọi là đồng nam tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, như cây không rễ nhánh thì chẳng có được hoa, vì đã chẳng có hoa thì trái cũng chẳng sinh. Do không có nữ nhân, đồng nam cũng chẳng có. Tuy ở người phân biệt, giả gọi tên như vậy, biết rõ nữ nhân ấy và đồng nam chẳng có. Quan sát được như vậy là đồng nam tam muội. <clears throat> Lại nữa này văn thù sư lợi thế nào gọi là đồng nữ tướng tam muội Thế Tôn liền nói kệ, như chặt cây đa la, trọn chẳng còn sống lại, đâu có người trí tuệ cầu trái hạt trong ấy. Nếu ai biết rõ được các pháp là không sinh, chẳng nên khởi phân biệt đồng nữ là năng sinh. Là như hạt lúa cháy, mâm lúa chẳng còn xanh, đồng nữ cũng như vậy là đồng nữ tam muội. là nữ này văn thù sẽ lợi. Thế nào gọi là thiên tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, do tính tâm thanh tịnh và do các nghiệp lành, thọ thắng báo chư thiên, thần đoàn chánh xinh đẹp, các cung điện trân bảo chẳng phải do xây dựng, hoa đẹp mạng Đà La cũng không người gieo trồng. Chẳng nghĩ bàn như vậy đều cho sức nghiệp lành, hiện được các thứ tướng như lưu ly trong sạch, Thân đẹp sinh như vậy và các cung điện thảy đều từ hư vọng sinh, đó tên thiên tam muội. Là nữa này văn thù sẽ lợi thế nào gọi là long tướng tam muội. Thế tôn liền nói kệ, thọ lấy thân loài rồng, do chẳng tu hạnh nhẫn, đổi mây tuôn mưa lớn, đầy khắp diêm phù đề, chẳng từ thỏa trước sau, cũng chẳng ở chặng giữa, mà hay tuôn nước mưa là chạy về biển cả. Các loài rồng như vậy, quân tập tánh sai biệt, khởi lên các thứ nghiệp. Nghiệp cũng không có sinh, tất cả chẳng chân thật, kẻ ngu cho là có. Biết rõ được như vậy, đó là long ta muội Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là dạ xoa tướng ta muội Thế Tôn liền nói kệ, là thân đại dạ xoa, từ nơi tự tâm khởi, trong ấy không có thật, vọng sinh sự hoảng sợ, cũng không có lòng sợ mà sinh lòng kinh sợ vì quán pháp chẳng thật, không tướng không sở đắc, không chỗ, chỗ không vô tịch tỉnh, hiện tướng giả so kia, biết hư vọng như vậy là giả so tam muội. Là nữa này văn thù sẽ loại thế nào là càng thác bài tướng tam muội. Thế tôn liền nói kệ, họ thật không có tướng, danh ngôn, giả, bịa đặt, biết tướng là chẳng tướng là càng thác tam muội. Là nữa này văn thù sẽ loại thế nào là a tu la tướng tam muội. Thế Tôn liền nói kệ. Ấn định tướng Tu La, tướng ấy vốn không sinh, không sinh nên không diệt là Tu La Tam Muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi, thế nào là Ca Lô La tướng Tam Muội? Thế Tôn liền nói kệ. Lấy vô thân làm thân, danh tự giả bị đặt, danh tướng không thật có là Ca Lô Tam Muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi, thế nào là Khẩn Na La tướng Tam Muội? Thế Tôn liền nói kệ. Pháp vô tác làm tác, gọi là khẩn na la, biết đó là không sinh, khẩn na la tam muội. Là nữa này văn thù sẽ loại thế nào là ma hầu la già tướng tam muội. Thế tôn liền nói kệ, kia do nơi danh tự theo thế tục an lập, trong ấy không có pháp, mà vọng khởi phân biệt, biết rõ phân biệt ấy tự tánh không thật có, vì tướng ấy tịch tỉnh, ma hầu la tam muội. <clears throat> Lại nữa này văn thường sẽ lợi thế nào là địa ngục tướng tam muội Thế Tôn liền nói kệ, địa ngục không vô tướng, tánh ấy rất thanh tịnh, trong ấy không người tác, do tự phân biệt sinh, lúc ta ngồi đạo tràng, biết tướng vô sinh này. Vì vô tướng vô sinh, tánh ấy như hư không, trong ấy đều tịch tỉnh, là địa ngục tam muội Lại nữa này văn thù sẽ lợi, Thế nào là súc sinh tướng tam muội Thế Tôn liền nói kệ, như mai hiện hình sắc trong ấy không có thật, làm cho người vô trí đời ấy sinh mê hoặc nơi loài súc sinh kia, thọ lấy các thứ thân, như mây trong hư không hiện ra các sắc tượng. Biết rõ nghiệp như huyễn, chẳng sinh lòng mê hoặc, tướng ấy vốn tịch tỉnh là súc sinh ta muội Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là chim ma la giới tướng ta muội Thế Tôn liền nói kệ, gây tạo thuần nghiệp ác và tạo các nghiệp tạp, lưu chuyển trong lưu chuyển cõi chim la, thọ lấy các sự khổ, thật không cõi chim la cũng không người lưu chuyển, tự tánh vốn vô sinh, các khổ dường cảnh mộng nếu quán được như vậy, di ma la tam muội <clears throat> lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là tham tướng tam muội Thế Tôn liền nói kệ, tham từ phân biệt sinh, phân biệt cũng chẳng có, vô sinh cũng vô tướng, trụ xứ chẳng nắm bắt, tham tánh như hư không cũng không có kiến lập, phàm phu vọng phân biệt, do đó sinh tham nhiễm. Pháp tánh vốn vô nhiễm, thanh tịnh như hư không, tìm cầu khắp mười phương, tánh nó chẳng nắm bắt. Vì chẳng biết tánh không, thấy tham sinh lòng sợ, không có sợ sinh sợ, ở đâu được an vui. Ví như kẻ ngu si, sợ sệt cõi hư không, vì sợ mà rong chạy, lánh không chẳng muốn thấy, hư không khắp tất cả chỗ nào rời nó được, vì kẻ ngu mê hoặc sinh phân biệt điên đảo, tham vốn không tự tánh, vọng sinh tâm nhàm lìa, như người muốn đánh không, trọn không thoát khỏi được. Các pháp tự tánh, tánh tự lìa, dường như là Niết Bàn, chư Phật trong ba đời biết tham tánh là không. Ở trong cảnh giới ấy, chưa lúc nào bỏ lìa, người có nên sợ nơi tham, suy gẫm cầu giải thoát. Tham tự tánh như vậy, rốt ráo thường thanh tịnh, lúc ta chứng Bồ Đề. Rõ thấu đều bình đẳng, nếu chấp tham là có, sẽ bỏ lìa nơi tham. Do hư vọng phân biệt, mà nói bỏ lìa tham. Đây là tâm phân biệt, tật không gì để bỏ. Tánh nói chẳng nắm bắt, cũng không có hoại gì. Trong bình đẳng thực tế, không giải thoát phân biệt. Nếu giải thoát nơi tham, nơi không cũng giải thoát. Hư không cùng với tham, vô tận không sai biệt. Nếu ai thấy sai biệt, Phật bảo phải bỏ rời, tham thật không có sinh vọng khởi sinh phân biệt, tham ấy bản tánh không, chỉ có danh tự giả, chẳng nên do giả danh mà sinh lòng chấp trước. Vì biết tham không nhiễm thì là rốt ráo không, chẳng do diệt hoại tham mà được nơi giải thoát. Pháp tham cùng Phật Pháp, bình đẳng tức Niết Bàn. Người trí phải nên biết rõ tham tịch tỉnh rồi, nhập vào cõi tịch tỉnh, đó tên tham tam muội là nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là sân tướng tam muội Thế Tôn liền nói kệ. Do nhân duyên hư vọng mà khởi lòng giận dữ, không ngã chấp làm ngã và do tiếng thô ác. Khởi lòng sân quá mạnh, dường như là ác độc, âm thanh và giận dữ, đốt ráo không thật có, như dùi gỗ ra lửa, cần nhờ sức các duyên. Nếu duyên chẳng hòa hợp, thì lửa chẳng sinh được, âm thanh chẳng đẹp ý, rút ráo không thật có, biết tham tánh là không, sân cũng chẳng còn sinh, sân chẳng ở nơi thanh, cũng chẳng ở trong thân. Nhân duyên hòa hợp khởi, rời duyên chẳng sinh được. Như nhân sửa làm duyên, hòa hợp sinh tô lạc. Sân tự tánh không khởi, nhân nơi tiếng thô ác, người ngu chẳng biết được, diệt não tự đốt cháy. Phải nên biết như vậy, rốt ráo không thật có. Sân tánh vốn tịch tỉnh, chỉ có nơi giả danh. dẫn giữ tức thật tế, bởi nương chân như khởi, biết rõ như pháp giới thì gọi sân tam muội. <clears throat> Lại nữa này văn thù sẽ lợi. Thế nào là suy tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, vô minh thể tánh không, vốn tự không sinh khởi, trong ấy không chút pháp mà nói được là si, phàm phu nơi vô si, hư vọng sinh lòng si, nơi vô trước sinh trước, dường như giữa hư không, là thay cho kẻ ngu, chẳng nên làm mà làm, các pháp đều chẳng có, do nhiễm sinh phân biệt, như muốn lấy hư không, an trí ở một chỗ, dù trải ngàn muôn kiếp, không hề tích tụ được, kẻ ngu từ hồi nào, chẳng trái nghĩ bàn kiếp, vọng khởi kết ngu si mà không chút phần tăng, như người nắm hư không, không bao giờ tăng giảm, nhóm ngu si nhiều kiếp không tăng giảm cũng vậy, lại như ống tiêu kia, gió, hút gió không hạn lượng, ngu si mê dục lạc không lúc nào chán đủ. Si ấy không thật có, không căn không trụ xứ, vì căn chẳng phải có, cũng không si để tận, bởi vì si vô tận, biên tế chẳng đắm bắt, thế nên các chúng sinh, ta chẳng thể làm tận, dù ta trong một ngày, độ được cõi đại thiên, có bao nhiêu chúng sinh đều khiến nhập Niết Bàn, trải qua chẳng nghĩ bàn, vô lượng ngàn bốn kiếp. Ngày ngày độ như vậy, chúng sinh giới chẳng tận, si giới, chúng sinh giới, cả hai đều vô tướng. Nó đều như huyện hóa, nên chẳng làm tận được. Si tánh với Phật tánh, bình đẳng không sai khác. <coughs> Nếu phân biệt nơi Phật, người ấy ở ngu si. Si và nhất thiết trí, tánh đều chẳng nắm bắt. Nhưng các chúng sinh ấy với si đều bình đẳng. Chúng sinh chẳng nghĩ bàn, si cũng chẳng nghĩ bàn, do vì chẳng nghĩ bàn, nên chẳng nên khỏi phân biệt. Tâm tư duy như vậy, suy lường chẳng nắm bắt, si cũng chẳng thể lường, vì nó không biên tế. Đã không có biên tế, từ đâu mà sinh được? Vì tự tánh không sinh, tướng cũng chẳng nắm bắt, biết si không có tướng, quán Phật cũng như vậy. Phải nên biết như vậy, tất cả Pháp không hai, tánh suy vốn tịch tỉnh, chỉ có danh tự giả. Lúc ta chứng Bồ Đề, cũng đỡ si bình đẳng, quán sát được như vậy gọi là si tam muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi. Thế nào là bất thiện tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, biết tham, sân, si ấy, tất cả các phiền não, có bao nhiêu hành tướng, hư vọng không phân biệt. Hư vọng không chân thật, quán sát được như vậy là bất thiện tam muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là thiện pháp tam muội Thế Tôn liền nói kệ. Các ông phải nên biết những người sở thích thiện, tâm niệm đều sai khác, đều đồng nơi một hạnh, dùng một tướng xuất ly mà biết rõ tất cả, th vì thấy đều tịch tỉnh, gọi là thiện tam muội. Lại nữa này văn thù sẽ lợi, thế nào là hữu vi tam muội? Thế Tôn liền nói kệ các ông phải nên biết tất cả pháp hữu vi chẳng phải được tạo tác, cũng không cần lường được. Ta biết rõ các hành, tánh nó không chứa hợp, tất cả đều tịch tỉnh, gọi hữu vi ta muội <clears throat> Lại nữa này văn thù sẽ lợi thế nào là vô vi ta muội Thế Tôn liền nói kể, tánh vô vi tịch tỉnh, trong ấy không đấm trước, cũng lại chẳng xuất ly, chỉ có tên gọi giả. Vì chúng sinh chấp trước, mà nói tên gọi ấy, biết rõ được như vậy là vô vi ta muội Lúc Đức Thế Tôn nói kệ chẳng nghĩ bàn, vi diệu như vậy, có chín muôn hai ngàn, Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, ba môn sáu ngàn tỳ kheo, dứt hết phiền não, tâm được giải thoát. 72 muôn ức na do tha chư thiên, 6 ngàn tỳ kheo ni, 180 muôn ưu bà tắc, 2.200 ưu bà di đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phân Thù sẽ lợi lại Bạch Phật, Bạch Thế Tôn. Mong Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát mà dần nói tên gọi của các tam muội làm cho người nghe các căn thông lợi, được trí tuệ sáng đối với các pháp, chẳng bị khuất phục bởi những chúng sinh tà kiến, cũng làm cho họ chứng được bốn biện tài, không ngăn ngại. Nếu một văn tự mà biết được nhiều loại văn tự, nơi các thể văn tự biết được một văn tự, lại dùng vô biên biện tài vì các chúng sinh mà khéo thuyết pháp, cũng làm cho chứng được pháp nhẫn thầm tâm, trong một sát na biết tất cả hành, Tất cả hành ấy, mỗi hành lại có vô biên hành tướng đều biết rõ được cả. Đức Phật dạy, này văn thù sẽ lợi có tam muội tên vô biên ly cấu. Nếu Bồ Tát được tam muội ấy thì hiện được tất cả các sắc thành tịnh. Có tam muội tên khả úy diện, Bồ Tát được tam muội ấy có oai quang lớn, sáng che cả mặt trời mặt trăng. Có tam muội tên xuất diệm quang, Bồ Tát được tam muội ấy sáng che được ánh sáng của tất cả đế thích và phạm thiên, có tam muội tên xuất ly. Bồ Tát được tam muội ấy làm cho chúng sinh xa rời tất cả tham sân si, có tam muội tên vô ngại quan. Bồ Tát được tam muội ấy chiếu sáng được tất cả cõi Phật, có tam muội tên vô vong thất. Bồ Tát được tam muội ấy thọ trì được giáo pháp của chư Phật, nói và cũng có thể vì người khác mà diễn nói nghĩa Phật pháp có tam muội tên lôi âm. Bồ Tát được tam muội ấy khéo có thể hiển thị tất cả nguồn âm lên đến cõi trời Phạm Thiên. Có tam muội tên hỷ lạc, Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho các chúng sinh đầy đủ hỷ lạc. Có tam muội tên hỷ vô yểm, Bồ Tát được tam muội ấy có ai thấy nghe ngài đều không chán đủ. Có tám muội tên chuyên nhất, cảnh, nan tư công đức. Bồ Tát được tam muội ấy có thể thể hiện tất cả thần biến. Có tam muội tên giải thoát nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn. Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo tiêu nói được tất cả ngữ ngôn. Trong một chữ nói tất cả chữ, biết tất cả chữ cùng như một chữ. Có tam muội tên siêu nhất thiết Đà La Ni Vương. Bồ Tát được tam muội ấy khéo biết rõ được các Đà La Ni. Có tam muội tên nhất thiết biện tài trang nghiêm. Bồ Tát được tam muội ấy khéo phân biệt được tất cả văn tự và các thứ ngôn âm. Có tám muội tên tích tập nhất thiết thiện pháp, Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho chúng sinh đều nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Thanh Văn, tiếng Duyên Giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Ba La Mật Đa. Lúc Bồ Tát trụ tám muội như vậy thì làm cho các chúng sinh nghe tiếng ấy không dứt. <clears throat> Bồ Tát Văn Thù xin lợi Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn gia hộ cho con được vô ngại biện tài, để nói công đức thù thắng của pháp môn ấy, Đức Phật nói lành thay lành thay, tùy ý nguyện của ông. Bồ Tát Văn Thù sẽ loại là bạch rằng, Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nơi pháp môn ấy mà thọ trì độc tụng không có nghi hoặc, thì nên biết rằng người này ở trong thân hiện tại được bốn thể biện tài là thiệp tật biện tài, quán đại biện tài, thậm thâm biện tài và vô tận biện tài. Tâm Ngài thường hộ niệm các chúng sinh tùy chỗ tu hành của họ Người nào sắp thoái thất hư hoại, Ngài đều có thể giác ngộ họ, cho họ không thoái hoại. Đức thích Tôn khen, lành thay lành thay, văn thù sẽ loại có thể khéo phân biệt được nghĩa ấy. Như người bố thí được quả báo, giàu có lớn, người trì giới, người trì cấm giới quyết định sinh thiên. Người có thể thọ trì được kinh điển này, thể hiện đời được biện tài, quyết không hư vọng. Như ánh sáng mặt trời chiếu ra, thì trừ được tối tâm, như Bồ Tát ngồi tại Bồ Đề thành đẳng chánh giác, quyết định không nghi. Người thọ trì độc tụng kinh điển này, thì hiện đời được biện tài cũng như vậy. <clears throat> này văn thù cho lợi nếu có người ở hiện đời, muốn cầu biện tài thì nơi kinh điển này phải tin ưa, thọ trì, độc tụng, vì người mà giảng rộng chớ sinh lòng nghi hoặc. Bây giờ Bồ Tát vô cấu tạng Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn, nơi pháp môn này nếu các Bồ Tát tâm không nghi hoặc, mà thọ trì độc tụng rộng giảng thuyết cho người, thì con sẽ nhiếp thọ thêm biện tài cho họ. Lúc ấy mà Vương Ba Tuần lo rầu khổ não, rơi lệ đến chỗ Đức Phật mà bạch. Ngày xưa, lúc Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, con đã lo rầu rồi, hôm nay Như Lai lại nói pháp môn này, con càng thêm khổ não, nhiều như trúng phải tên độc. Nếu các chúng sinh nghe kinh điển này, quyết định không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề mà bác Niết Bàn, làm cho thế giới con phải trống rỗng. Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác hay làm cho tất cả chúng sinh khổ sở đều được an vui, mong Như Lai thương xót chẳng hộ niệm kinh điển này, để con được an ổn hết lo khổ. Đức Thế Tôn bảo ba tuần. Chớ ôm lòng lo khổ, nơi pháp môn này ta chẳng gia hộ, các chúng sinh cũng chẳng niết bàn. Thiên Ma Ba Tuần nghe lời này, vui mừng hết buồn lo, liền ẩn mất. Bồ Tát Văn Thù xin lỗi tiến tới Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có mật ý gì mà Thế Tôn hôm nay bảo ba tuần rằng Phật chẳng giao hộ pháp môn này? Đức Phật dạy, này Văn Thù xin lỗi, dùng không giao hộ để giao hộ pháp môn này, vì thế nên ta nói với ba tuần như vậy, bởi tất cả pháp thực tế bình đẳng đều quy nơi chân như, đồng với pháp giới, đời các ngôn thuyết, vì là tướng không hai nên không có giao hộ. Do lời thành thật không có hư vọng của ta như vậy có thể làm cho kinh điển này rộng lưu truyền tại Diêm Phù Đề. Dạy xong, Thế Tôn bảo An An, Này An An, kinh này tên là Phổ Nhập Bất Tư Nghị Pháp Môn. Nếu ai thọ trì được kinh điển này là thọ trì tám muôn bốn ngàn pháp môn. Hai sự thọ trì ấy giống nhau không khác, không sai khác. Vì sao? Vì ta ở nơi kinh này thông đạt rồi mới có thể vì các chúng sinh mà diễn nói tám môn bốn ngàn pháp môn.